chào tất cả anh em nhé thì cái ờ, video ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em về cái ờ, máy phân âm tài xỉu máy phân âm tài xỉu Thái Lan đấy thì có rất là nhiều anh em đến cơ sở và anh em ờ, đặt mua cái máy phân âm tài xỉu Thái Lan này và tôi cũng đã mua về cho anh em đây và cũng có rất là nhiều anh em anh em cũng đã bị mua phải những cái dòng máy nói chung là về không chơi được nhiều những cái mà anh em không thể là nghĩ ra được à, không thể nghĩ ra được nó rất là đơn giản thôi à, anh em đến là anh em thứ nhất là anh em phải thử cái đồ thử cái máy phân âm này bằng cái nắp chén đĩa của mình là thứ nhất cái thứ hai nữa là anh em phải được ra ngoài anh em thử phải được ra ngoài anh em thử thì anh em mới biết được là cái đồ chơi đây nó có chơi được hay là không đó là cái cách mà anh em đi mua cái máy phân âm mà nó chuẩn giá chuẩn xác cho anh em thì đó thì tôi chỉ nói như vậy thôi thì cái anh em nào mà muốn tư vấn về cái máy phân âm này hay là muốn tư vấn về cái ờ, đồ chơi hay là bất cứ những cái đồ chơi gì thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại hoặc là zalo trên ờ, video nhé đó, ờ, thì ngày hôm nay tôi mới nhập hàng về và chia sẻ cho anh em những anh em nào vẫn chưa biết hoặc là những anh em nào mà đã biết rồi đã chơi rồi thì là anh em thấy được cái hiệu quả đó thì ngày hôm nay tôi ờ, sẽ cho anh em thấy được cả cái máy phân âm tài xỉu bên tôi nó như thế nào nhé thứ nhất là cái máy phân âm này nó có nguồn gốc xuất xứ ở Thái Lan nhé Đấy, chữ Thái đây anh em Đó. Thái đây là cái quyển uh, quyển quyển quyển sổ mà anh em có thể là thấy được uh, là cái uh, sử dụng của cách sử dụng Đó. cách sử dụng Đấy. bằng tiếng Thái 100% luôn anh em nhé Đó. và đây là cái máy Đấy, đây là cái máy thì ờ, cái máy phân âm này nó rất là nhỏ đây nhỏ bằng hai đầu ngón tay bằng hai đốt ngón tay độ dài bằng hai đốt ngón tay đấy thì là anh em đến sân chơi thì là anh em chỉ cần bật cái nút nguồn này lên thôi đấy và bật cái nút đỏ này một lần đấy cái nút đen ở trên này nó là cái gì cái nút đen ở trên này nó rất là cái tiện cho anh em nhé cái tiện là khi mà anh em đứng ở cái ở cái độ xa nó không bắt được cái hột thì là anh em sẽ bấm vào cái nút này ở đây nó có bốn nấc bốn nấc để cho anh em bấm thì cái bốn nấc này nó tương tự với cái nấc một hai ba bốn đấy thì là anh em đứng ở vị trí nó không được thuận tiện thì anh em bấm nút này tăng cái tần sóng của nó lên nhé tăng cái sóng tần sóng bắt của cái bộ hột của, của cái máy phân âm này bắt cái bộ hột nhé đó thì cái máy phân âm này nó bao ồn cho anh em luôn nhé nó bao ồn cho anh em luôn có nghĩa là những tiếng ồn nó hoàn toàn là không dung nhé đây đấy hoàn toàn là không dung đấy nhưng mà khi mà anh em đưa cái tài xỉu vào anh em lắc thì là nó sẽ rung đấy, đây toàn hỗ trợ cho anh em đó anh em thấy rung chưa đó đây là cái dòng máy phân âm tài xỉu Thái Lan bao ổn cho anh em nhá anh em ờ, nào mà muốn sở hữu cái máy phân âm này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình nhé đó thì uh, khi mà anh em đến cơ sở ấy, thì tôi sẽ để cho anh em test thoải mái anh em có thể đặt cọc cái số tiền của cái máy này anh em đi ra ngoài anh em test thoải mái anh em ưng thì anh em lấy còn không ưng thì anh em vẫn gọi là ok nhé không bắt ép anh em mua một bất cứ một cái gì cả Đấy, đây là cái cách bán hàng bên tôi nhá anh em nào đã mua hàng bên tôi rồi thì anh em hiểu tính của tôi nhá đấy thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em chục chén test cho anh em 10 chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó nhá đấy, thứ nhất là bật nguồn lên bấm cái nút đỏ này một lần đấy, rung nó hai rung thì là bắt đầu anh em chơi nhá đó vào anh em có thể bỏ 3 tiếng đầu tiên bỏ 3 tiếng đầu tiên nhé một tiếng này bỏ này hai tiếng này bỏ này ba tiếng này bỏ này đấy thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái cách dùng của nó thứ nhất là một dài là có 4 hoặc có 5 đấy có 4 hoặc có 5 hoặc có 6 thì à, cái này thì đa số là nó chỉ có 5 hoặc có 6 thôi Đấy, một dài là có 5 có 6 hai ngắn là có một có hai và một ngắn một dài nó là 3 và 4 nhá thì cái một ngắn một dài anh em đánh cũng được hoặc là anh em không đánh được nếu anh em đánh thì là anh em sẽ đánh tài lửng tài lửng là bao nhiêu 11 12 đó hoặc là anh em đánh dưới tài đó là 9 và 10 nhé rồi ok bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này anh em cứ cứ cái bạn đấy để cho anh em thấy được là cái hiệu quả của nó báo chuẩn xác hay là không nhé thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em Đó, một dung dài đúng không anh em một dung dài một dung dài thì anh em đánh tài nhé có mặt 5 hoặc mặt 6 đó mặt 5 đúng không 245 tiếp tục cho anh em một chén nữa một dài một ngắn một dài một ngắn có mặt 3 và mặt 4 thì cái mặt này anh em có thể đánh được không đánh được nếu mà tôi tôi lại bỏ đấy hai mặt 3 đúng không anh em đó, hai chén đúng không anh em đấy, một dung dài một dung dài nó là tài đấy. tất nhiên là cái máy này không phải là máy phân à, không phải là cái máy mà nó báo tài báo xỉu nhá nó báo mặt hột tài xỉu cho anh em đấy, nó báo mặt hột tài xỉu cho anh em thì thì cái chén này nó sẽ là mặt 5 hoặc là mặt 6 nhá thì anh em lựa dụng nó anh em đánh tài đó mặt 6 đúng không anh em mặt chén thứ tư này Đấy, một dài một ngắn tiếp tục một dài một ngắn thì có 3 có 4 thì là chén này thì anh em cứ thử đánh tài lửng một ván nào Đấy, đánh tài lửng là 11 12 đó 12 đúng không anh em tiếp tục cho anh em chén thứ năm một dài một ngắn tiếp tục vẫn đánh tài lực đấy như trái này đã sai trái này đánh dưới tài là 10 hai ngắn đúng không hai ngắn thì là cái gì đánh xỉu đó xỉu đúng không tiếp tục cho anh em này chén thứ bảy đúng không chén thứ 8 này một dung dài có ngũ tài ngũ lục đấy ngũ lục như chén này bị phản thế hột nhá anh em nhá đấy thì chén này là chén đầu tiên sai này hai ngắn hai ngắn cái này đánh xỉu này đấy chén này sai hoàn toàn chén này mới gọi là sai hoàn toàn thì là đấy tôi vừa test cho anh em 10 chén thì là có một chén sai hoàn toàn và một chén bị phản thế hột đấy thì còn lại là tôi đúng tất đấy, thì đây chính là cái dòng máy phân âm tài xỉu Thái Lan đấy, bao gồm cho anh em nhé bao gồm cho anh em đấy bao gồm cho anh em máy hoàn toàn không rung nhá mà lắc thì lại rung ok đó đúng không anh em đảm bảo với anh em luôn nhá đấy thì uh, video này tôi uh, chia sẻ cho anh em cái máy phân âm và cái cách mà anh em đi uh, mua cái máy phân âm này nó phải như thế nào đấy. và cái uh, cách suy nghĩ của anh em về cái máy phân âm này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 Đấy, cơ sở tôi ở bên xe miền Tây anh em cứ đến bên xe miền Tây anh em mà lâu lô tôi Đấy, chào anh em